Chào các bạn! Trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái chiếc ví nhỏ như thế này. Phần thân ví thì mình có phối hai màu xen kẽ tạo họa tiết caro. Và bên hông của ví thì mình có móc cái họa tiết như thế này. Đây là họa tiết bên hông của ví ha. Mặt trước của ví thì mình có làm một cái khóa bút để mình có thể cài điều chỉnh cho cái phần miệng của ví nè đây là bên trong ha các bạn có thể may vải lót ở bên trong cho cái phần túi của mình được xinh xắn hơn ha đây là mẫu ví của mình ha thì để làm cái mẫu ví này dụng cụ mình sử dụng đó là sợi thô trơn mình sử dụng hai màu là màu vàng và màu nâu để phối caro ha kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu và dùng đầu số 4 nè hoặc là nếu không có mẫu kim này các bạn cũng có thể so cho mình cái đầu kim mà các bạn có với sợi len cái đầu kim của mình nó sẽ to hơn sợi len một chút ha thì cái ví của mình nó móc sẽ được chắc chắn hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len một cây kim khâu len để mình dùng để khâu ở bên hông của ví ha các bạn sẽ phối thêm cho mình một cái khóa ở phía trước thì cái khóa này tùy thuộc vào cái khóa các bạn có ha các bạn có thể phối cho mình nhiều loại khóa khác nhau cũng được thì do clip hơi dài nên mình sẽ chia ra làm hai phần ha phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái họa tiết của phần thân túi này là cái họa tiết caro xen kẽ hai màu nè đây cái họa tiết móc của mình nó sẽ như thế này ha còn clip thứ hai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần còn lại đó là phần à, viền lại cái phần thân túi nè móc bên hông túi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

sau khi đã có được 24 mũi móc xích thì đây sẽ là bề ngang của phần thân ví của mình ha 24 mũi móc xích nè thì đối với nhiều bạn muốn làm cho chiếc ví của mình to hơn để làm mẫu túi to á thì các bạn sẽ tăng size cho mình theo cái công thức như sau ha một họa tiết ô vuông của mình nó sẽ nằm ở 6 mũi móc xích thì khi tăng mũi các bạn sẽ tăng cho mình làm sao cho cái xích đầu tiên là bộ số chia hết cho 6 nè đây là một cái họa tiết ô vuông của mình ha thì một họa tiết ô vuông này của mình nó sẽ là 6 mũi thì khi tăng sai các bạn sẽ tăng cho mình sao cho cái xích đầu tiên là bộ số chia hết cho 6 đây là một họa tiết ô vuông nè nó sẽ là 6 mũi đây cũng là 6 mũi ha thì khi tăng nè các bạn sẽ cộng cho mình thêm 6 mũi móc hoặc là tăng làm sao cho tổng số mũi móc chia hết cho 6 là được nha Sau khi đã có được 24 mũi móc xích rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 24 và móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng tương tự ha, móc một mũi móc đơn. Và các chân móc còn lại các bạn cũng làm tương tự nè, móc cho đến cuối hàng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn cho 24 chân móc xích Sau khi đã hoàn thành được 24 mũi móc đơn vào 24 chân móc xích rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái hàng móc đầu tiên để tạo cái ô vuông nè thì trên cái hình vẽ này mình có tô màu xanh cho cái họa tiết nửa ô vuông của mình nè thì bây giờ mình sẽ tạo cái họa tiết tam giác như thế này nha đây ta sẽ có cái tam giác mà mình tô màu xanh như thế này nè thì mình sẽ tạo cái họa tiết này trước ta sẽ quay ngược đầu móc lại thì sáu chân móc đầu tiên mình sẽ tạo ra được một nửa của cái họa tiết ô vuông đó thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc thứ nhất đây sẽ là chân móc thứ nhất nè chân thứ hai chân thứ ba chân thứ tư và chân thứ năm năm chân móc này các bạn sẽ tiến hành móc cho mình tạo một cái họa tiết nửa ô vuông đó sau đó cái chân móc thứ sáu sẽ là cái chân móc mà mình kết thúc của cái họa tiết đó nha thì cái cách tạo sẽ như sau nè các bạn đâm kim vào chân đầu tiên sau đó kéo len qua chân móc lúc này trên kim của mình đang có hai mũi móc tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc thứ hai kéo len qua chân móc nè ta sẽ có được ba chân ở trên kim đâm kim vào chân thứ ba kéo len qua thì mình sẽ có được bốn chân trên kim đâm kim vào chân thứ tư nè tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ năm và kéo len lúc này trên kim của mình sẽ có được 6 cái chân móc như thế này ha và lưu ý ở đây các bạn sẽ để ý cho mình cái chân móc thứ năm là chân móc cuối cùng của cái cụm này nè các bạn sẽ để ý cho mình cái chân móc này nha nhớ cái chân móc này để mình móc tiếp cái hàng tiếp theo á và khi đã có được 6 cái chân móc trên kim rồi các bạn tiến hành kéo len cho mình lần lượt qua hai chân trên kim nè lấy len sau đó kéo qua hai chân trên kim lần thứ nhất nè lấy len và kéo qua hai chân trên kim lần thứ hai lấy len và kéo qua hai chân trên kim lần thứ ba và tiếp tục lấy len kéo qua hai chân trên kim lần thứ tư hai chân cuối cùng cũng tương tự ha lấy len và kéo qua hai chân nè thì mình sẽ có được hàng móc đầu tiên như vậy là lúc này các bạn sẽ để ý cho mình ở cái mũi móc của mình sẽ có được các cái chân móc lồi lên như thế này ta sẽ có được bốn chân lồi lên như thế này ha đây thì hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc ở đây nha và móc luôn vào cái chân móc thứ năm mà mình nhờ để ý ban đầu á cái chân móc thứ năm của cái mũi ở bên dưới á thì hàng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình như sau ha ta đâm kim vào cái chân thứ nhất là cái chân mà lộ ra ở bên trên nè đây là chân thứ nhất nè đâm kim vào đây sau đó kéo lên ta được hai chân trên kim ha tiếp tục chân kế bên cũng đâm kim và kéo lên nè đâm vào chân thứ ba kéo lên và tiếp tục đâm vào chân thứ tư kéo lên khi trên kim của mình đã có được 5 chân móc như thế này rồi thì cái chân móc mà mình nhờ để ý ban đầu á, là cái chân móc thứ năm á các bạn sẽ tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ năm đó và kéo len qua chân móc nè lúc này trên kim của mình sẽ có được 6 mũi móc lần lượt lấy lên và kéo qua hai chân trên kim lần lượt ha cho đến hết lần thứ nhất nè lấy và kéo qua hai chân lần thứ hai tiếp tục lần thứ ba lần thứ tư và lần thứ năm ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ hai thì cái hàng móc thứ hai này ta cũng lộ ra được các cái chân móc ở bên trên của hàng móc nè đây ta cũng có được bốn chân móc ở bên trên như thế này thì các bạn cũng móc cho mình vào các cái chân móc này ở hàng móc thứ ba ha và cái chân móc thứ năm mà mình nhờ để ý ban đầu đây thì tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc nữa đây sẽ là hàng móc thứ ba nha đâm kim vào cái chân đầu tiên nè kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ hai kéo lên chân thứ ba kéo lên đâm kim vào chân thứ tư kéo lên khi được 5 mũi móc ở trên kim thì tiếp tục đâm kim cho mình vào chân thứ năm là cái chân mình nhờ để ý ban đầu á ở bên dưới cũng đâm kim vào đó và kéo lên lúc này trên kim của mình được 6 mũi rồi thì lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết ha lần thứ nhất nè lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm ta hoàn tất được hàng móc thứ ba ha làm tiếp cho mình thêm một hàng móc tương tự như vậy nữa tức là ta sẽ có bốn hàng móc làm tương tự như vậy nha chân thứ nhất nè kéo lên tiếp tục chân thứ hai kéo lên chân thứ ba kéo lên chân móc thứ tư kéo lên khi có được 5 mũi trên kim rồi tiếp tục đâm kim vào chân thứ năm ban đầu nè kéo lên và lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim cho đến hết ha một nè hai ba bốn và năm thì để kết thúc cái họa tiết đầu tiên của cái phần ô vuông này nè thì khác với các cái hàng móc ở bên dưới mà mình móc á các bạn cũng móc cho mình vào các cái chân móc hiện lên ở bên trên của cái hàng móc ở phía dưới nhưng mà lúc này mình sẽ kết thúc ở cái chân móc thứ sáu của mỗi cái họa tiết nha các cái hàng móc bên dưới thì mình đâm kim vào đây và kéo lên nè vào các cái chân móc ở bên trên này luôn nè và kéo lên nhưng lần này các bạn sẽ móc cho mình mũi dời để mình kết thúc cái họa tiết này ha chân thứ hai cũng đâm kim vào đó và móc một mũi dời nè tiếp tục chân thứ ba cũng móc một mũi dời vào đó tương tự chân móc thứ tư cũng móc một mũi dời khi dời được vào bốn chân móc của cái hàng bên dưới rồi á thì để kết thúc cái họa tiết này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc thứ sáu của cái hàng móc bên dưới nè của cái hàng móc mũi móc đơn mà ta tạo ban đầu á thì cái chân thứ năm là chân này các bạn sẽ kết thúc cho mình ở cái chân móc sát bên là chân móc thứ sáu cũng móc vào chân móc thứ sáu này cho mình một mũi dời như vậy là mình sẽ hoàn tất được một hình tam giác đầu tiên nè là nửa họa tiết vuông của mình á đây theo sơ đồ thì các bạn sẽ hình dung ra cho mình đây là một nửa của họa tiết hình vuông của mình nè thì nó sẽ tạo ra hình tam giác như thế này và nó cũng nằm ở trong 6 mũi móc xích đầu tiên ha thì từ đây để tạo cái họa tiết tam giác kế tiếp á thì các bạn cũng bắt đầu cho mình từ cái chân móc này và ta sẽ đếm ngược ra cái chân móc năm chân móc kế tiếp này nè và cũng làm tương tự cho mình cái họa tiết giống như ban đầu mà mình vừa móc ở đây thì ta cũng đâm kim vào năm chân đầu tiên ha để tạo một cái tam giác như thế này đây thì từ cái chân móc này ha đâm kim vào chân đầu tiên nè kéo lên tiếp tục chân thứ hai kéo lên chân móc thứ ba kéo lên chân thứ tư kéo lên và chân móc thứ năm kéo lên và ở đây cũng lưu ý nhớ cho mình cái chân móc thứ năm nha để lát nữa mình kết thúc ở mỗi hàng móc nè sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim ha ta sẽ có 5 lần kéo len liên tiếp 3 nè kéo qua hai chân lần thứ tư nè tiếp tục kéo qua hai chân lần thứ năm được hàng móc đầu tiên cho cái họa tiết của mình rồi nè thì tiếp tục cái hàng móc thứ hai của cái họa tiết này cũng tương tự đâm vào bốn chân móc ở bên trên này nè đây là các cái chân móc của mình ha và cái chân móc thứ năm ở phía dưới luôn nè chân đầu tiên nè kéo lên tiếp tục chân thứ hai kéo lên chân móc thứ ba kéo lên chân thứ tư và kéo lên được 5 chân trên kim rồi thì tiếp tục đâm kim vào chân thứ năm phía dưới kéo len thì ta sẽ có được 6 chân trên kim sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim ha cho đến hết ta có được hai hàng móc cho họa tiết rồi nè tiếp tục làm thêm cho mình hai hàng móc nữa tức là ta sẽ có bốn hàng móc giống nhau chân thứ hai nè tiếp tục chân thứ ba kéo lên chân thứ tư kéo lên và chân thứ năm là cái chân ở bên dưới đâm kim vào đó và kéo lên nè sau đó lần lượt kéo lên 6 chân trên kim ha mỗi lần kéo thì móc qua hai chân trên kim ta sẽ có 5 lần kéo ha tiếp tục móc thêm một hàng móc thứ tư nữa nè lần lượt đâm kim vào các cái chân móc ở bên trên của hàng móc chân thứ ba chân móc thứ tư và chân móc thứ năm là cái chân móc nằm bên dưới được 6 chân trên kim thì lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết ta sẽ có 5 lần kéo len để kết thúc cái họa tiết thứ hai này đâm kim vào bốn chân ở phía trên này nè là bốn cái chân mà ta móc ở bên dưới á và lần lượt mỗi chân ta móc một mũi dời mũi dời thứ nhất cho chân thứ nhất tiếp tục chân thứ hai có mũi dời thứ hai mũi dời thứ ba cho chân thứ ba và mũi dời thứ tư cho chân móc thứ tư dời vào bốn chân rồi ha thì kết thúc cái họa tiết này đâm kim vào chân thứ sáu ở bên dưới là cái chân sát với cái chân mà ta chụm mũi thứ năm nè là chân thứ sáu này móc vào một mũi dời như vậy là mình sẽ hoàn tất được họa tiết thứ hai ha họa tiết tam giác nè tức là một nửa của hình vuông từ đây các bạn canh chỉnh cho mình cái mũi móc thì lúc này mình sẽ hoàn tất ra được hai cái họa tiết tam giác các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha thì ta sẽ có được các cái họa tiết tam giác mà mình tô màu xanh ở bên trong như ảnh nè sau khi đã móc đến cuối hàng thì cái họa tiết cuối cùng các bạn cũng tương tự nè ta sẽ đâm kim vào bốn chân móc phía trên mỗi chân móc một mũi dời mũi dời thứ hai mũi dời thứ ba và mũi giờ thứ tư cho chân móc cuối cùng để kết thúc cái họa tiết này đâm kim vào cái chân móc thứ sáu và cũng là chân móc cuối cùng của cái xích đầu tiên nè móc vào đó một mũi dời sau đó lên một xích kéo và cắt len canh chỉnh cho mình các cái mũi móc ở bên dưới thì mình sẽ hoàn tất được hàng móc đầu tiên như cái hình vẽ ha đây ta sẽ có được các cái họa tiết tam giác lồi lên như thế này đối với size ví nhỏ của mình ta sẽ có bốn họa tiết tam giác nha như cái hàng màu xanh mà mình tô ở đây nè thì để xen kẽ caro mình sẽ móc cái hàng móc thứ hai và thay màu thì ở hàng móc thứ hai ta sẽ có được một nửa của hình vuông nó nằm đứng như thế này ở cái họa tiết này mình có tô màu đỏ nè thì các bạn sẽ để ý cho mình cái họa tiết này ha sau đó là ba cái họa tiết ô vuông hoàn chỉnh ở phía trong và một họa tiết nửa ô vuông nó nằm đứng ngược lại thì ta bắt đầu móc từ đây ha sử dụng cho mình một màu len khác và lưu ý điểm mà ta bắt đầu móc nó sẽ nằm ở đầu này nè đây là cái đầu mà mình kết thúc của cái hàng màu vàng ha thì ta sẽ bắt đầu móc từ bên phải qua bên trái từ cái điểm này trước ở nửa cái họa tiết tam giác đầu tiên các bạn sẽ đếm cho mình ở cái chân móc mũi dời đầu tiên mà mình kết thúc của cái họa tiết này nè thì ta sẽ đếm ngược xuống phía dưới thì mình sẽ có được nè một mũi hai mũi ba mũi bốn mũi nè năm mũi tức là các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ năm ở đây và cái chân móc thứ năm này nó cũng là cái chân móc mũi đơn ở phía dưới á đâm kim vào đây sau đó đưa cho mình sợi len ra phía sau hàng móc kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó đâm kim vào cái chân móc kế bên và móc vào đó một mũi móc đơn khi đã có được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì cái thân của mũi móc đơn phía dưới nè các bạn sẽ lấy cho mình một cái thân chân móc đây một cái thân chân móc mà nó lộ ra ở bên trên nè các bạn sẽ lấy cho mình cái chân móc này ta sẽ đâm kim vào cái thân chân móc này ha sau đó kéo lên qua kéo lên qua đây được hai mũi trên kim rồi thì đâm kim vào cái chân móc kế tiếp của cái hàng màu vàng bên trên này nè chân móc kế tiếp này sau đó kéo lên ta sẽ có được ba chân ở trên kim thì lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết ha lần thứ nhất nè và tiếp tục lần thứ hai như vậy là hàng móc kế tiếp của mình nó sẽ có được cái chân móc đầu tiên là cái chân móc hiện ra ở bên ngoài nè và các bạn cũng đâm kim cho mình luôn vào cái thân chân móc kế tiếp ở bên trong này nè đây là cái thân chân móc mà ta có thể đâm vào đó ha thì đầu tiên là đâm kim vào chân đầu tiên nó lộ ra ở bên trên giống như các cái chân móc ở bên trong này nè thì đâm kim vào cái chân móc ở bên trên trước sau đó kéo lên có được hai chân trên kim rồi tiếp tục đâm kim vào cái thân chân móc ha kéo lên nè ta được ba chân trên kim thì tiếp tục đâm kim vào cái chân móc màu vàng kéo lên nè khi có được 4 mũi trên kim rồi lần lượt kéo len qua hai chân trên kim lần thứ nhất nè lần thứ hai và lần thứ ba thì hàng móc kế tiếp của mình nè lúc này các bạn sẽ để ý cho mình hàng móc phía dưới ta sẽ có được hai cái chân lộ ra ở bên ngoài thì các bạn sẽ móc cho mình hàng móc kế tiếp vào hai chân này và một cái chân móc ở bên trong là cái thân chân móc này nè giống như các cái hàng bên dưới ha thì ta sẽ có 3 lần đâm kim bên này và một lần đâm kim vào chân móc màu vàng chân đầu tiên nè đâm kim vào đây và kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai kéo lên chân thứ ba sẽ là thân chân móc ở bên trong ha kéo lên sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân móc màu vàng đâm kim vào đó và kéo lên ta sẽ có được 5 chân trên kim ha lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết thì lúc này mình sẽ có được 4 lần đâm kim nè một nè hai nè ba và 4 hoàn tất được hàng móc này thì hàng móc kế tiếp ta sẽ có được ba chân nằm ở bên trên đây ba chân nằm bên trên này và cái thân chân móc kế tiếp ở bên này ha thì các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào các cái chân nè đâm kim vào chân đầu tiên ở bên trên nè sau đó kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai kéo lên chân thứ ba kéo lên chân móc thứ tư sẽ là thân chân móc ở bên dưới đâm kim vào đây và kéo lên có được 5 mũi trên kim rồi thì cái mũi thứ sáu các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc này màu vàng tức là cái chân móc mũi dời đầu tiên của cái phần mà ta kết thúc họa tiết màu vàng á tam kim vào đây và kéo lên. lúc này mình sẽ có được 6 mũi móc ở trên kim ha lần lượt kéo len cho mình qua hai chân móc trên kim cho đến hết lần thứ nhất nè lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư và lần thứ năm là lần cuối cùng thì như vậy là khi kết thúc cái hàng móc này mình cũng sẽ có được 4 mũi 4 mũi móc lộ ra bên trên của cái hàng phía dưới ha và ta sẽ hoàn tất được cái họa tiết tam giác đứng nè để kết thúc họa tiết này tương tự ha đâm kim cho mình lần lượt vào các chân móc bên trên này và móc mỗi chân là một mũi dời để từ đó mình bắt đầu móc cái họa tiết ô vuông hoàn chỉnh nha chân thứ nhất nè đâm kim vào móc một mũi dời tiếp tục chân móc thứ hai mũi dời vào đây mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba mũi giờ thứ tư cho chân móc thứ tư được 4 mũi giờ vào 4 chân rồi ha thì để kết thúc cái họa tiết này ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái mũi cuối cùng mà ta đâm kim vào đây nè đâm kim vào đây và móc một mũi dời ha như vậy là mình vừa hoàn tất được một nửa tam giác đứng như thế này đây nửa hình vuông của mình tức là họa tiết tam giác đứng là cái phần mà mình tô màu đỏ ở đây nè cái cạnh huyền của cái tam giác mà mình vừa tạo ra thì nó cũng có 6 chân móc nè đây 6 cái chân móc này nó cũng bằng với 6 chân móc của cái tam giác ở bên dưới ha tiếp tục là mình sẽ móc một họa tiết ô vuông hoàn chỉnh ở đây ha họa tiết ô vuông này nó sẽ nằm chéo giống như là một cái hình thoi á thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè ở đây mình sẽ có được bốn chân móc của cái hàng màu vàng bên dưới nè thì các bạn có thể đếm cho mình được bốn chân móc này nè đây ta sẽ có được bốn chân móc nè một nè đây bốn chân móc này ha chân thứ nhất nè chân thứ hai chân thứ ba chân thứ tư thì mình sẽ lần lượt đâm kim vào bốn chân móc này sau đó xét cái chân móc thứ tư có một cái chân móc ở đây thì các bạn không móc vào đây ha mà ta di chuyển kim vào bốn chân móc này sau đó bỏ qua chân kế bên và đâm kim vào cái chân kế tiếp của cái phần màu vàng bên trên á là cái họa tiết kế tiếp á đây từ đây nè đâm kim vào chân đầu tiên kéo lên đâm kim luôn cho mình vào chân móc nha tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai nè kéo lên chân móc thứ ba kéo lên đâm kim vào chân thứ tư kéo lên lúc này trên kim của mình sẽ có được 5 chân móc ha để tạo cái chân móc thứ sáu trên kim á các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân kế tiếp xét cái chân móc thứ tư nè và ta sẽ di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp của cái họa tiết bên cạnh móc vào đó một mũi kéo lên nè ta sẽ có được 6 mũi trên kim ha thì từ đây lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim cho đến hết lần thứ hai nè kéo len qua hai chân lần thứ ba lần thứ tư và lần thứ năm như vậy là mình hoàn tất được hàng móc đầu tiên nha lúc này nó sẽ có các cái chân móc lộ ra nè giống như các cái hàng móc bên dưới thì các cái chân móc này các bạn cũng móc cho mình vào đây đồng thời cái chân móc thứ năm là chân móc kết thúc sẽ là cái chân móc này nha đây thì lần lượt đâm kim vào chân thứ nhất nè kéo lên tiếp tục chân thứ hai kéo lên tam kim vào chân thứ ba kéo lên chân móc thứ tư kéo lên có được 5 mũi trên kim rồi thì chân móc thứ năm để kết thúc thì sẽ đâm kim vào chân kế tiếp của cái phần màu vàng á kéo lên sau đó lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim cho đến hết ta sẽ có được 6 chân trên kim ha và cũng có 5 lần kéo lên nè à lần thứ tư nè và lần thứ năm đã hoàn tất được hàng móc thứ hai cho cái họa tiết của mình nè thì lúc này cái hàng móc này nó cũng tạo ra được các cái chân móc tương tự thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào bốn chân này và một cái chân ổ cái hàng màu vàng bên trên này nữa đây cũng đâm kim lần lượt vào bốn chân nè ta sẽ có hàng móc thứ ba cho họa tiết này nha chân thứ ba nè chân móc thứ tư nè sau đó đâm kim đến cái chân móc kế tiếp của cái phần màu vàng họa tiết kế bên đây lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết ta có được hàng móc thứ ba ha tiếp tục một hàng móc nữa cho cái họa tiết ô vuông của mình nè thì ta sẽ có bốn hàng móc tương tự như vậy cho mỗi họa tiết Đâm kim vào bốn chân rồi ha có 5 mũi trên kim rồi thì chân kế tiếp sẽ là cái chân này thì cái chân này sẽ là chân móc mũi dời đầu tiên để kết thúc cái họa tiết tam giác bên dưới á thì cũng đâm kim vào đây sau đó kéo lên nè và lần lượt kéo qua hai chân trên kim cho đến hết khi đã hoàn tất được bốn hàng móc tạo một cái độ rộng cho ô vuông của mình rồi nè thì để kết thúc cái họa tiết ô vuông này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào bốn chân móc và mỗi chân ta sẽ móc một mũi dời vào mỗi chân ha để mình kết thúc cái họa tiết ô vuông này nè mũi dời thứ nhất cho chân thứ nhất tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai mũi dời thứ ba và mũi dời thứ tư mũi giờ thứ năm để kết thúc cái họa tiết ô vuông này là cái chân móc mà mình kết thúc của cái hàng móc thứ tư á cũng đâm kim vào đó và móc một mũi dời như vậy là cái họa tiết ô vuông của mình nó sẽ nằm đứng như thế này nè nó giống như cái hình thoi ha đây nằm ngang nó sẽ là ô vuông nè nằm đứng thì nó sẽ tương tự như là cái hình thoi ha theo như cái hình vẽ của mình là cái ô vuông này nè thì tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình thêm các cái ô vuông tương tự như vậy nữa cho hai cái khoảng trống kế tiếp đây là hai cái khoảng trống nằm chính giữa này nè cũng tạo cho mình cái họa tiết ô vuông tương tự như vậy ha đâm kim vào bốn chân liên tiếp của cái cạnh tam giác ở bên dưới nè bốn chân liên tiếp này và ở đây lưu ý cho mình nè cái chân móc xét cái chân móc thứ tư ta sẽ bỏ qua chân móc này và móc vào cái chân kế tiếp của cái cạnh tiếp theo ha sau đó móc thêm 3 hàng móc nữa là ta sẽ có 4 hàng móc cho mỗi họa tiết nè chân thứ nhất nè chân thứ hai chân móc thứ ba chân móc thứ tư bỏ qua chân móc sát bên chân móc thứ tư ha và móc vào chân kế tiếp này một mũi nè sau đó lần lượt kéo len qua 6 chân trên kim và làm tương tự cho đến hết sau khi đã hoàn tất được hai họa tiết ô vuông nữa cho cái phần ờ, họa tiết của mình nè thì lúc này cuối hàng mình sẽ có một cái tam giác đứng và ngược lại với cái tam giác đầu tiên mà mình móc á là cái phần mà mình tô màu đỏ này nè thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hoàn tất ha đến cái điểm móc cuối cùng này mình cũng có được bốn chân móc thì ta cũng đâm kim lần lượt vào bốn chân móc này nè và cái chân móc cuối cùng là cái chân móc ta kết thúc của cái họa tiết tam giác bên dưới đây cũng lần lượt đâm kim cho mình vào bốn chân ha chân đầu tiên nè tiếp tục chân móc thứ hai nè đâm kim và kéo len chân thứ ba đâm kim vào chân thứ tư và kéo len nè có được 5 mũi trên kim rồi thì cái chân thứ năm sẽ là cái chân mà ta kết thúc của cái tam giác bên dưới ha cũng là cái chân móc 24 á cũng đâm kim vào đó kéo lên trên kim được 6 mũi thì lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết hoàn tất được hàng móc đầu tiên rồi hàng móc thứ hai nè lúc này hàng móc thứ hai ta sẽ có được bốn chân móc lộ ra thì các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào bốn chân nè chân đầu tiên nè đâm kim và kéo lên tiếp tục chân móc thứ hai đâm và kéo lên chân thứ ba nè và chân móc thứ tư thì lúc này trên kim của mình sẽ có được 5 mũi móc lần lượt kéo len cho mình qua hai chân trên kim cho đến hết hàng móc này nó sẽ giúp tạo ra ba chân móc cho cái hàng móc tiếp theo nè thì ta sẽ có ba chân à. các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào ba chân một nè tiếp tục chân thứ hai và chân thứ ba kéo len nè trên kim có 4 mũi rồi thì lần lượt kéo len qua hai chân cho đến hết hoàn tất được hàng móc này thì nó sẽ giúp mình có được hai chân thì các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào hai chân đây là hàng móc thứ tư của cái họa tiết này ha sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim móc đến đây thì tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích ta sẽ có được bốn hàng móc cho cái họa tiết này rồi thì lên cho mình một mũi móc xích sau đó kéo và cắt len như vậy là mình vừa thay màu để tạo họa tiết caro cho cái hàng móc tiếp theo nè đây hàng móc này sẽ có ba họa tiết ô vuông hoàn chỉnh và hai nữa tam giác đứng nha đây nó sẽ nằm đứng và đối diện với nhau nè theo như trên cái hình vẽ thì cái hàng móc tiếp theo sẽ là bốn ô vuông hoàn chỉnh đây đây sẽ có bốn ô vuông hoàn chỉnh ha thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu vàng để tạo bốn cái ô vuông này các bạn cũng chọn cho mình từ phải qua trái ha mặt phải của hàng móc nè sau đó điểm đầu tiên mà ta đâm kim các bạn sẽ để ý cho mình nè cái điểm mà ta kết thúc của cái tam giác bên dưới á đây đếm ngược lên cho mình thì ta sẽ có cái chân móc mũi dời đầu tiên mà ta kết thúc ở đây đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi dời này sau đó kéo len qua chân móc được cái mũi đầu tiên rồi ha thì từ đây ta sẽ có được bốn chân móc đây ta sẽ có được bốn chân móc của cái họa tiết tam giác bên dưới á chân thứ nhất nè hai ba bốn nè thì các bạn sẽ đâm kim lần lượt cho mình vào bốn chân này đây tiến hành đâm kim cho mình vào bốn chân trước đi ha chân thứ nhất nè đâm kim và kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai kéo lên chân móc thứ ba kéo lên chân thứ tư kéo lên ở cái chân móc thứ tư nó có một cái mũi móc các bạn cũng bỏ qua giống như cái hàng phía dưới ha và đâm kim vào chân kế tiếp của hàng màu nâu nè đâm kim vào đó và kéo lên trên kim của mình sẽ có được 6 chân móc lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim cho đến hết ta sẽ có được 5 lần kéo lên ha lần thứ ba nè lần thứ tư và lần thứ năm đã hoàn tất được hàng móc đầu tiên cho họa tiết nè thì từ đây sẽ còn lại ba hàng móc để mình hoàn tất được cái họa tiết vuông này thì các bạn cũng tương tự giống như cái phần màu nâu bên dưới ha ta cũng đâm kim lần lượt vào bốn chân mà nó hiển thị ở bên trên nè đây bốn cái chân mà hiển thị bên trên các bạn khi móc sẽ thấy được bốn cái chân này lần lượt đâm kim vào bốn chân này và chân kế tiếp của phần màu nâu nha kéo lên nè đâm kim vào chân thứ hai kéo lên chân thứ ba kéo lên chân móc thứ tư kéo lên và cũng tương tự ha di chuyển kim đến chân móc kế tiếp của cái hàng màu nâu kéo lên sau đó lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim ta sẽ có 6 mũi trên kim ha và có 5 lần kéo lên ta có được hàng thứ hai rồi nè thì từ đây các bạn tiếp tục móc thêm cho mình hai hàng móc nữa để ta có được bốn hàng móc tạo được ờ, cái hình vuông ha hàng móc thứ ba nè đâm kim vào bốn chân nè chân móc thứ năm sẽ là chân kế tiếp của cái hàng màu nâu đâm kim vào đây và kéo lên sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết hoàn tất được hàng móc thứ ba ha tiếp tục làm thêm cho mình một hàng móc nữa ta sẽ có bốn hàng móc cho mỗi họa tiết nè đây là hàng móc thứ tư lần lượt đâm kim vào các cái chân móc ở bên trên nè thì cái hàng móc thứ tư cái chân móc cuối cùng của hàng thứ tư này sẽ là cái chân mũi dời đầu tiên của cái họa tiết bên dưới á cũng đâm kim vào cái chân này kéo lên nè sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim ha kéo cho đến hết ta cũng có được 5 lần kéo len như vậy là mình hoàn tất được 4 hàng móc hàng móc thứ năm kết thúc cái họa tiết này đâm kim vào bốn chân lần lượt mỗi chân sẽ là một mũi dời mũi dời thứ nhất nè tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân thứ hai mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba và mũi giờ thứ tư cho chân móc thứ tư để kết thúc thì tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng đâm kim vào đây và cũng móc một mũi dời ha thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được một họa tiết ô vuông tiếp theo nè đây nằm ngang thì nó sẽ là ô vuông còn thẳng đứng lên nó sẽ là một cái hình tương tự như hình thoi từ đây các bạn tiếp tục tạo cho mình thêm 3 họa tiết ô vuông nữa vào các cái khoảng trống này nè hoặc là những size lớn hơn thì ta có thể ờ, nhiều hơn cái họa tiết ô vuông này tùy vào size ha các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như các cái họa tiết ô vuông bên dưới á sau khi đã kết thúc được cái hàng móc này thì cái họa tiết ô vuông cuối cùng cũng tương tự ha ta cũng đâm kim vào các cái chân móc bên trên và móc vào mỗi chân là một mũi dời nè lưu ý cái hàng móc thứ tư của cái họa tiết cuối cùng này các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái mũi này ha đây đâm kim cho mình mỗi chân là một mũi dời nè chân thứ nhất nè tiếp tục chân thứ hai một mũi dời chân thứ ba một mũi dời chân thứ tư một mũi dời dời vào bốn chân này rồi ha thì cái chân móc thứ năm kết thúc cái họa tiết ô vuông này cũng là cái chân móc là cái thân chân móc á, của cái nửa họa tiết tam giác bên dưới nè móc vào một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là cái họa tiết của mình nó sẽ lộ ra như thế này ha nó sẽ có họa tiết caro như thế này nè thì theo như hình vẽ mà mình có để ở bên trên nè thì cái hàng móc tiếp theo của mình nó sẽ là một cái hàng móc tương tự giống như cái hàng móc thứ hai á đây tức là ta sẽ có nửa họa tiết tam giác nằm đứng như thế này là cái hàng mà mình nằm màu đỏ này giống như cái hàng bên dưới là cái hàng móc thứ hai ha đây thì từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như cái hàng móc màu nâu á khi ta thay màu nâu thì nó sẽ giống cái màu nâu mà mình vừa móc ban nãy và ở đây lưu ý cho mình cái điểm đầu tiên mà ta đâm kim các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân thứ sáu là chân cuối cùng của cái họa tiết tam giác bên dưới đây đây đâm kim vào chân thứ sáu này ha sau đó kéo lên qua chân móc từ cái điểm này móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân kế tiếp của cái phần màu vàng nè là cái chân móc đầu tiên ha các bạn đâm kim vào đây móc cho mình một mũi móc đơn khi có được mũi móc đơn đầu tiên rồi thì cái mũi móc đơn này nó cũng có cái thân mũi móc đơn nó có cái mũi móc giống như cái hàng tam giác bên dưới nè thì các bạn cũng để ý nó có một cái thân móc như thế này nè ta sẽ đâm kim vào đây và kéo lên sau đó tiếp tục đâm kim vào chân móc của hàng màu vàng kéo lên nè lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim tiếp tục ha đâm kim vào chân móc và một thân chân móc ở bên trong ta sẽ làm tương tự giống như cái hàng màu nâu bên dưới ha thân màu vàng nè sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim tiếp tục ha có hai mũi móc và một thân chân móc rồi thì tiếp tục đâm kim 3 lần nè lần thứ nhất nè lần thứ hai và lần thứ ba là thân chân móc sau đó lần thứ tư sẽ là chân móc màu vàng lần lượt kéo len qua hai chân trên kim hàng móc kế tiếp nè sẽ có ba chân móc ha đâm kim lần lượt vào ba chân nè chân thứ hai chân thứ ba và cái mũi thứ tư mà ta đâm kim sẽ là thân chân móc ha lúc này có 5 mũi trên kim rồi thì cái mũi cuối cùng sẽ là cái chân mũi dời kết thúc đầu tiên của cái hàng màu vàng bên dưới á là cái chân mũi dời ta móc đầu tiên nè đâm kim vào đây ha sau đó kéo lên nè trên kim của mình sẽ có 6 mũi móc lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim cho đến hết được một nửa họa tiết tam giác rồi thì kết thúc cái họa tiết tam giác này cũng làm tương tự nè dời cho mình vào các cái chân móc ở đây mỗi chân sẽ móc một mũi dời chân đầu tiên một mũi dời nè đây là chân đầu tiên ha mũi dời tiếp tục chân thứ hai một mũi dời chân thứ ba một mũi dời nè chân thứ tư cũng là một mũi dời và kết thúc cũng đâm kim vào cái chân móc mũi dời đầu tiên của cái hàng màu vàng móc vào một mũi dời như vậy là mình hoàn tất được nửa tam giác đứng như thế này từ đây tiếp tục tạo cho mình các cái họa tiết ô vuông tương tự giống như cái hàng màu nâu bên dưới nè ta sẽ có ba ô vuông nguyên ha hàng móc này nó sẽ tương tự như hàng móc thứ hai đây cái hàng móc hàng móc này nè nó sẽ tương tự giống như cái hàng móc thứ hai bên dưới sau khi kết thúc cái hàng móc này rồi thì tiếp tục tạo cho mình cái hàng móc mà có bốn họa tiết ô vuông thì các bạn cứ lặp lại xen kẽ cho mình ha một hàng móc có nửa đầu tiên rồi thì hàng móc tiếp theo sẽ là nguyên nè sau đó tiếp tục là hàng nửa rồi tiếp tục là hàng nguyên ha và ta cứ lặp lại xen kẽ như thế này thì cứ thay màu xen kẽ cho mình cho đến khi cái chiều dài của cái phần thân ví này nó vừa đạt đến cái thân ví mà các bạn mong muốn á, thì các bạn ngưng nha cũng móc caro và xen kẽ như thế này